Mến chào quý anh chị khách hàng đến với kênh Phúc Tubi Hôm nay Phúc xin giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà gác lửng Nằm ở đường tiếp 25 một sẹt Nằm ở à, mặt tiền hẻm Căn nhà có diện tích là ngang 4m Dài 12m Chủ bán với giá là 1 tỷ 300 triệu Đường trước nhà đường ô tô 4m Đây là vị trí của căn nhà và bây giờ mời quý anh chị khách hàng chúng ta sẽ đi vào bên trong của căn nhà. Đây là thềm ba phía trước của căn nhà. Chủ cũng đã làm hàng rào, đóng la phong, làm cửa rất là kỹ càng. Đây là hai cô chú ờ, chủ nhà. Và chúng ta sẽ đi vào ờ, trong ờ, phòng khách. Nhà có diện tích là 4 x 12 phía trên lầu là gác lửng cũng được gia chủ à, đóng la phong rất là sạch sẽ bây giờ chúng ta sẽ đi vào à, phòng ngủ và phòng bếp ở phía sau phía bên phải là nhà bếp phía bên trái là phòng ngủ rất là rộng rãi phía sau chúng ta là toilet được chủ ờ, ốp rạch nếu quý anh chị mua căn nhà thì sẽ chủ tặng luôn máy ờ, nước nóng <laughs> và một ít đồ gia dụng do cô chú chuyển về quê nên chỉ đem những vật dụng cần thiết còn lại sẽ tặng lại hết cho quý anh chị rồi chúng ta đi một vòng tham quan lên phòng khách lại rất là rộng rãi nha quý anh chị thang thì được à, chủ à, làm bằng gỗ rất là đẹp đây phần gác lửng phía trên chủ à, để một cái bàn thờ và một cái giường ngủ diện tích xung quanh còn rất là rộng bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan phía dưới của phòng khách Phúc xin nhắc lại nhà có diện tích là 4 x 12 được cô chú ờ, đưa giá bán là 1 tỷ 300 triệu nếu quý anh chị quan tâm thì có thể điện thoại cho Phúc theo số điện thoại trên màn hình để ờ, tới xem căn nhà và gặp trực tiếp ờ, cô chú để mình thương lượng giá cô chú nói giá là 1 tỷ 3 nhưng sẽ còn thương lượng bớt chút lọc cho quý anh, anh chị thiện chí đây là phía đường à, trước nhà đường ô tô 4 mét dân cư rất là đông đúc từ vị trí này chúng ta chạy khoảng 200m là tới đường TX25 Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video Chúc quý anh chị nhiều sức khỏe